Hi, xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về ai đang là trụ cột gia đình thì nên xem nha và nếu các bạn đang là trụ cột gia đình hoặc bạn sẽ tương lai sẽ là trụ cột gia đình thì bạn nên xem ít nhất một lần trong đời nhé và trong video công văn ngày hôm qua mình có nói là mình sẽ làm một video về ai là trụ cột gia đình thì nên xem thì mình sẽ làm như là hứa luôn nha hôm nay ngày dỗ tổ ông vương mình rảnh mình làm luôn nha Nếu người kéo xe là bạn, trên có bố, mẹ, dưới có vợ là con, chỉ cần một giây sơ sẩy trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình này không? Đây là một câu hỏi mới vô sẽ hỏi các bạn nha. Và các bạn có thể tạm dừng để trả lời đi đi rồi chuẩn bị mình sẽ tiếp nha. À, có thể trong mắt người khác bạn chỉ là cây cỏ nhưng với gia đình bạn là một bầu trời là một người đàn ông sống phải có gánh vác là một người phụ nữ sống phải có trách nhiệm người đàn ông mệt là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe người phụ nữ mệt là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước bố mẹ mệt là bởi vì con vì không có con cái có khả năng gánh vác con gái cái mệt là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa mái nhà Thế nên, sống trên đời đừng để bản thân quá thoải mái bởi vì họ rất cần sự tồn tại. Đúng nghĩa tồn tại thực sự của chúng ta chứ không phải chỉ có thể để chúng ta để đó. Rồi thì đừng, đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay ăn ức quá. Thật ra mỗi một người sống trên đời vốn chỉ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khổ nỗi khốn khổ thấy điều khó của người khác mà thôi phải nhìn từ đa chiều rồi mệt mới phải phải bởi sự thoải mái dễ chịu chỉ dành cho người chết khổ mới phải bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở Thế nên đã sống trên đời ắt sẽ có mệt mỏi, có mồ hôi phải phân đấu và phải cứu mình, phải trải qua trong phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Ba, ba trách nhiệm của một đời người. Đầu tiên là đàn ông phải có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ trong vẫn một linh hồn cao quý phụ nữ có ba trách nhiệm lớn đó là cổ vũ chồng giúp chồng bay cao chăm sóc thật tốt cho gia đình của anh ta và cuối cùng là sống với khí chất phi phàm biến bản thân thành người đặc biệt nhất có một không hai bố mẹ có trách nhiệm lớn có ba trách nhiệm lớn nhất đó là trở thành đôi cảnh của các con giúp các con xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt giúp con thực hiện ước mơ và mỗi người cũng nhớ nên rằng á, để giữ vững nụ cười trên môi á thì đầu tiên là có ba thứ rất dễ hủy hoại trong cuộc đời của một con người đó chính là sự nóng giận kiêu căng và nhõn nhen và ba thứ mãi mãi không được đánh mất đó là sự ngây thơ của trẻ nhỏ và lý tưởng và hy vọng rồi ba thứ vô thường nhất đó chính là thành công tài sản và cơ hội ba thứ vô giá nhất đó chính là sức khỏe lương thiện và chân tình ba thứ có thể giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ đó chính là thiên thời địa lợi nhân hòa ba thứ phải trân trọng đó chính là bố mẹ gia đình và sức khỏe rồi ba thứ hỗ trợ thành công đó chính là mục tiêu phương pháp và cải tiến rồi ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn hiền đó chính là là sự liêm chính nhiệt tình và tương hỗ trợ lẫn nhau ba thứ cần phải nắm giữ thật tốt đó chính là cơ hội công việc và hôn nhân và cuối cùng là ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc đó chính là biết đủ giúp người đỡ người khác và tự cảm nhận niềm vui từ hai yếu tố trước đây là nguồn của nghĩ giàu làm giàu trên Facebook so mình sẽ để link ở dưới cho các bạn tham khảo nha đây là những câu nói rất là hay chia sẻ kiến thức và lan tỏa trí tuệ bạn đã học được gì trong video này và comment xuống cho mình biết nha Rồi, trên đây á, là toàn bộ ai là, là chủ cuộc gia đình để xem. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và các bạn các video sau nha. Hy vọng bạn bạn thích video này. Đừng quên like, subscribe cho mình nha. Video dài, dạ, dài chỉ tầm 5 phút hơn nhưng nói gọn được hết cả một đời người. Nên các bạn đừng bỏ tiếc 5 phút nha.